Theo Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu quốc tử giám là một khu di tích lịch sử mang ý nghĩa biểu trưng cho tiến trình phát triển văn hóa của Việt Nam, là một bằng chứng về sự đóng góp của Việt Nam vào nền văn minh nho giáo trong khu vực và nền văn hóa mang ý nghĩa nhân văn của toàn thế giới. Văn miếu và quốc tử giám là quần thể di tích đa dạng, phong phú hàng đầu của thủ đô Hà Nội. Thời nhà Lý, văn miếu quốc tử giám nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long, là tổ hợp gồm hai di tích, Văn miếu thờ khổng tử, các bậc hiền triết nho giáo, và tư nghiệp quốc tử giám là Chu Văn An người thầy tiêu biểu đạo cao đức trọng, của nền giáo dục Việt Nam. Quốc tử giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Văn miếu được xây dựng từ năm 1070, dưới thời vua Lý Thánh Tông, 1054 đến năm 1072, có tạc tượng Chu Công, khổng tử cùng tứ phối là nhan tử, tăng tử, tư tử, mạnh tử, và hình vẽ các hiền nho để thờ cúng, bốn mùa tế lễ. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho xây nhà quốc tử giám, kề sau văn miếu. Khi mới xây dựng, trường chỉ dành riêng cho con vua, và con các bậc đại quyền quý, nên gọi tên là quốc tử. Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông cho mở rộng quốc tử giám, và thu nhận cả con cái thường dân, có học lực xuất sắc. Đời vua Trần Minh Tông, Chu Văn An, được cử làm quan quốc tử giám tư nghiệp, tức hiệu trưởng, và thầy dạy trực tiếp của các hoàng tử, Đến năm 1370, Chu Văn An qua đời, được vua Trần Nghệ Tông, cho thờ ở văn miếu bên cạnh khổng tử. Sang thời hậu Lê, nho giáo rất thịnh hành. Vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ của những người độ tiến sĩ, từ khóa thi năm 1442 trở đi. Nay chỉ còn lại 82 tấm bia tiến sĩ. Bia tiến sĩ văn miếu quốc tử giám, đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình ký ức thế giới vào ngày mùng 9 tháng 3 năm 2010. Sau một bản triều Nguyễn, bia tiến sĩ Văn Miếu là di sản tư liệu thứ hai của Việt Nam, được đưa vào danh mục di sản tư liệu thế giới. Năm 1762, vua Lê Hiển Tông cho sửa lại quốc tử giám, làm cơ sở đào tạo và giáo dục cao cấp của triều đình. Năm 1785, quốc tử giám được đổi thành nhà thái học, Đến đầu thời Nguyễn, năm 1802, Gia Long bãi bỏ trường quốc tử giám ở Hà Nội, đổi nhà Thái học làm nhà Khải Thánh, để thờ cha mẹ khổng tử, và xây dựng khuê văn các ở phía trước văn miếu. Đầu năm 1947, quân Pháp nã đạn Đại Bác làm đổ sập căn nhà, chỉ còn cái nền, với hai cột đá và bốn nghiên mực bằng đá. Quân thể kiến trúc văn miếu quốc tử giám, được bố cục đăng đối từng khu, từng lớp theo trục Bắc Nam, mô phỏng tổng thể quy hoạch khu văn miếu thờ khổng tử, Tuy nhiên, quy mô và kiến trúc ở đây đơn giản hơn. Bốn mặt đều là phố, cổng chính phía nam là phố Quốc Tử Giám, phía bắc là phố Nguyễn Thái Học, phía tây là phố Tôn Đức Thắng, phía đông là phố Văn Miếu. Quần thể kiến trúc này nằm trên diện tích rộng 54.331 m2. Trước mặt Văn Miếu có một hồ lớn, gọi là Hồ Văn Trương, tên cũ xưa gọi là Thái Hồ. Giữa hồ có gò Kim Châu, là nơi diễn ra các buổi bình văn thơ của nho sĩ kinh thành xưa. Cổng chính văn miếu xây kiểu tam quan, trên có ba chữ văn miếu môn, kiểu chữ Hán cổ xưa. Văn miếu có tường bao quanh xây bằng gạch. Bên trong cũng có những bức tường ngăn ra làm năm khu, mỗi khu vực đều có tường ngăn cách, và có cổng qua lại nhau. Bắt đầu với cổng chính văn miếu môn, đi đến cổng đại trung môn, hai bên có cửa nhỏ là Thành Đức Môn và Đạt Tài Môn. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi biểu dương, khen tặng cho học sinh xuất sắc, và còn là nơi tổ chức hội thơ hàng năm, vào ngày rằm tháng riêng. Đặc biệt, đây còn là nơi các sĩ tử ngày nay đến cầu may, trước mỗi kỳ thi,